và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, trưởng lưu thủy ngày nhâm thìn ức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, tường lưu thủy, kỷ tuổi, bính tuất, giáp tuất, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục, dùng với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xíu, và tuyệt tốt Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi kỳ dậu, đinh dậu, tan mùi và tan sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao u vi tinh, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thủ tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao nguyệt hóa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xe bếp, sao phủ đầu giáp, kỵ về khởi công, động thổ, sau tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau độc hỏa, sau đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Và đặc biệt, ngày 4 tháng 4 năm 2023, tức là ngày 14 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi hoàn thiện nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn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 trong ngày có sự xuất hiện của cuộc diện ngũ hành tam hợp, thân tý thìn trợ mệnh. Báo hiệu người tuổi tý sẽ đón nhận một ngày đầy may mắn khi chẳng những tình duyên vượng sắc mà tài lộc còn rất rủng rỉnh. Đôi lứa ngày càng mặn nồng, dù trải qua không ít khó khăn trở ngại cũng chẳng thể ngăn được trái tim hai bạn đang hướng về nhau. Người độc thân dễ gặp được tình yêu của đời mình. Có thể đó là người ở bên bạn đã lâu, dõi theo từng bước trưởng thành của con giáp này. Chính tài nhập cục đường tài lộc ổn định vững vàng là điều mà những chú chuột cảm thấy vô cùng an tâm. Bản mệnh có thu nhập từ công việc chính, không phải lo lắng về những vấn đề cơm áo gạo tiền thường nhật. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tình duyên suôn sẻ, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tình cảm ngày càng mặn nồng, sóng gió khiến đôi lứa thêm gắn kết. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, người độc thân dễ gặp được một nửa yêu thương.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 ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới cho thấy, cuộc diện ngũ hành thìn Sửu tương phá là điểm báo có vận tiểu nhân xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Sửu. Bạn có một ngày làm việc khó khăn, suy nghĩ quá nhiều, cứ lo lắng cho người này người khác rồi lại buồn tủi phận mình khi bị hiểu lầm vô căn cứ. Lại thêm kiếp tài ngáng trở, những chú châu dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm khi có kẻ tìm cách phá bạn cho bằng được để rồi chính bạn sẽ phải tìm cách để sửa sai những việc mình đã gây ra, song tiền bạc mất đi thì chẳng thể lấy lại được. Thổ khí vượng cũng mang điểm báo những xa sút trong sức khỏe của tuổi Sửu ngày hôm nay. Bản mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Khó khăn trước mắt là điều ai cũng thấy, nhưng đừng vì thế mà làm hại thân mình. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, điềm báo tiểu nhân quấy phá, tìm cách cản trở. Tử vi tuổi Đinh Sửu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 một số người có thể phát tài bất ngờ nhờ những trò may rủi. Bạn nên có cách sử dụng số tiền đó thật hợp lý chứ không nên tiêu xài hoang phí. Hãy thử đầu tư vào những hạng mục mới hoặc những lĩnh vực mới. Bạn có thể mở rộng thêm tầm hiểu biết hoặc lĩnh vực hoạt động của mình. Một khắc thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại thường xuyên gặp trục trặc. Hai người đang quá đề cao cái tôi cá nhân nên không thể lắng nghe quan điểm của nửa kia. Cứ tiếp tục thế này, tình cảm đôi bên sẽ nhanh chóng dạn nứt. Câu quyết cho các tuổi dần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 Xung quanh bạn có rất nhiều người sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người nhé. Người trẻ tuổi có thể nhận được sự dìu dắt của quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy khiêm tốn lắng nghe những điều đối phương truyền dạy. Có thể bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức quý giá, đem lại nhiều ích lợi cho tương lai. Tuy nhiên, mộc khắc thổ, người độc thân có vẻ khá lạnh lùng với những đối tượng muốn tiếp cận mình. Bạn có biết làm như vậy tức là mình đang đẩy những mối lương duyên ra xa không? Đến một lúc nào đó, bạn có thể sẽ thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ người chân thành với mình đó nhé. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Hãy mạnh dạn chớp lấy thời cơ trước mắt. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Tìm ra định hướng mới cho công việc. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có thái độ thờ ơ trong chuyện tình cảm,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 Thiền Thiền tự hình cho thấy dường như người tuổi thìn đang quá tự tin vào năng lực của mình. Điều này khiến bạn chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ thấu đáo. Đừng lúc nào cũng ép người khác làm theo ý mình, khi chính bạn cũng chẳng muốn ai ép buộc mình. Bạn nên nghĩ thoáng mọi chuyện ra, vì có thể bạn đang tự giới hạn bản thân bằng những suy nghĩ còn con, không đáng chút nào. Tỷ kiên độ mệnh còn mang đến sự bất hòa của người tuổi thìn với bạn bè, người thân đồng nghiệp trong ngày này. Chớ nóng giận quá mất khôn, bạn có thể giận và tỏ thái độ không đồng ý chứ đừng nên làm quá mọi chuyện lên, khiến tình hình trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, trở nên ích kỷ vì quá tự tin vào năng lực của mình. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, cần đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ thấu đáo. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc,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 bạn cần phải rèn luyện khả năng ăn nói, tránh làm mất lòng người khác, gây thù chuốc oán lúc nào không biết. Hỏa sinh thổ, người độc thân có thể nhận ra rằng mình đang nhận được nhiều sự quan tâm của người khác giới. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì đừng ngại ngần gì mà không cho người đó cơ hội. Có thể từ nay, cuộc đời bạn sẽ bước sang trang mới đấy. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, chớ nên mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi đinh tỵ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 hôm nay cũng là ngày thích hợp để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình. Bạn và người ấy không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần một bữa tối cùng nhau chuẩn bị và cùng nhau nấu nướng đã có thể khiến cả hai cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc rồi. Chính quan nâng đỡ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng có những bước thăng tiến rõ rệt. Những thành công bạn gặt hái được khiến cấp trên rất vừa lòng và sẵn sàng giao cho bạn những cơ hội tiếp theo nhằm giúp củng cố vị trí của bạn. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ,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 nhưng lại không chịu tự thân cố gắng hơn. Mọi việc chỉ tích cực nếu bạn gạt bỏ những cảm xúc này để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Kiếp tài xuất hiện trong vận trình, lúc này nhắc nhở người tuổi này không được chủ quan. Bạn cần phải chú ý đến vấn đề liên quan đến tài chính trong hôm nay, bởi rắc rối có thể phát sinh từ chính những sai lầm của bạn. Thổ khí vượng, đây là tin xấu về sức khỏe của con giáp này, nhất là những bạn quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, thiếu tập trung cho công việc, dễ bồn chồn nhấp nhổm không yên. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, ghen tị với thành công của người khác nhưng không tự thân cố gắng. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, tài chính có dấu hiệu thất thoát do chủ quan và sai sót không đáng có. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 của tuổi thân. Ngày mới có tam hợp phù trợ, người tuổi thân hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình đã vạch sẵn từ trước. Bạn vốn là người có tài, vì thế chẳng việc gì bạn lại phải chùn bước trước khó khăn. Hãy nghĩ rằng khó khăn là điều mình buộc phải chinh phục nếu muốn vươn lên. Người làm kinh tế có thể thử nghiệm những kế hoạch mới của mình. Kết quả có thể là thành công hoặc thất bại, song điều quan trọng hơn cả là bạn sẽ nhận được những bài học kinh nghiệm quý giá, góp ít nhiều cho sự phát triển trong tương lai. Thổ sinh kim, con giáp này hiểu rằng mâu thuẫn là điều mà cả vợ chồng nào cũng phải trải qua. Quan trọng là chúng ta biết cách kiểm soát lời nói và hành động, không khiến nửa kia phải chịu tổn thương. Vì thế, bạn luôn có thái độ rất tích cực khi hóa giải tranh cãi, xung đột. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, tìm ra những hướng đi mới phát triển công việc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Tử vi tuổi mậu thân,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 rồi bạn sẽ nhận được kết quả đáng tự hào. Hãy luôn tiến về phía trước, đừng sợ những khó khăn, rắc rối bất chợt nhé. Thổ sinh kim, người độc thân đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn để từ chối tình yêu. Người bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình yêu mến, hãy mở rộng lòng và thành thật đối diện với cảm xúc trong lòng mình. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Dậu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 con giáp này cũng cần phải chú ý đến nửa kia của mình hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay các buổi tụ tập bạn bè. Hãy nhanh chóng thay đổi trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh sẽ rất khó cứu vãn. Thổ khí vượng cũng mang điểm báo không tốt liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Thay vì lo lắng và nghĩ ngợi linh tinh thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng, bạn có thể cải thiện bằng việc xem phim hài, nghe bản nhạc yêu thích. Câu quyết cho các tuổi Tuất Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, một mình đương đầu với khó khăn mà không được giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, coi những gian nan trước mắt như cơ hội để rèn rũa bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cần dành thời gian hâm nóng tình cảm thay vì quá xa đà vào các cuộc tụ tập bạn bè. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đừng để mối quan hệ dạn nứt vì sự lạnh nhạt sẽ rất khó cứu vãn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý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 Thậm chí có người còn có thể nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới, có thể là khoản đầu tư vốn bạn quên từ lâu, nay lại mang về tiền bạc, hoặc việc hợp tác trước đây nay đã thành công. Tài chính đương lúc rủng rỉnh, nhưng bản mệnh cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài hoang phí và cho rằng đang tự thưởng cho mình. Tiền bạc do bạn vất vả mới kiếm được, nên phải trân quý. Đừng vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, đến lúc khi cần tiền bạn lại chẳng có được đồng nào. Trái ngược với tín hiệu tích cực về tài lộc, thì chuyện tình cảm của con giáp tuổi hợi này lại chẳng được như ý muốn. Thủy thổ bất dung, gây ra những việc nảy sinh ngoài ý muốn, theo thời gian trở thành nút thắt trong lòng hai người nhưng không được tháo gỡ, khiến cả hai cảm thấy rất ngột ngạt trong mối quan hệ này. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, thu nhập tăng tiến nhanh chóng, tài lộc rủng rỉnh. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, khoản đầu tư hoặc hợp tác từ trước đó nay mới thu về kết quả xứng đáng.